Xin chào các bạn, nếu như mà là bạn bè hoặc là người thân, đồng nghiệp của Linh thì sẽ biết là Linh thủ tiếp người đổ mồ hôi rất là nhiều Từ hồi cấp 3 lúc mà đi học á, thì phải mặc áo dài trắng cả ngày luôn Nên là hai cái nách áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi nhìn rất là xấu à, Đến buổi chiều lúc mà mình thay đồ mới để đi học thêm á, Thì cái mùi mồ hôi đó rồi cái mồ hôi, mùi hôi nách nó vẫn cứ ám vào trong người như vậy Đến lúc mà vào lớp á, rất là đông các bạn ngồi sát sát với nhau thì mình rất là xấu hổ Là bởi vì chính bản thân mình mà cũng ngửi thấy cái mùi hôi nách của mình nữa Thì không biết là những bạn xung quanh làm sao có thể chịu được được cái mùa hôn nách của mình rồi sau đó lúc mà linh đi làm thì công việc đầu tiên là làm nhân viên thủ tục tại sân bay à, thì cái tình trạng nó tiếp diễn tương tự là linh cũng mặc áo dài luôn áo dài màu xanh dương thì hơn là có áo khoác áo vest á mặc vào thì cũng che được cái um, vùng ướt ở dưới nách nhưng mà cái mùi thì không thể ác được nên là linh rất là ngại khi mà ờ, đứng gần hoặc là làm việc gần với khách hàng cũng như là những anh chị đồng nghiệp ờ, sau đó thì lúc mà chuyển qua một cái đội khác thì linh được mặc áo sơ mi trắng ờ, nhưng mà nó lại có một cái vấn đề khác nữa là cái mồ hôi nó ra nhiều cho nên làm cái nắp áo nó bị ố vàng tối về nhà là linh phải đổ thật là nhiều xà bông lên cái chỗ đó sau đó thì để ngâm qua đêm cho nó tẩy rồi sáng dậy là dùng bàn chải chà thật là mạnh chà thật là nhiều để cho nó tẩy cái vết ố vàng đó nhưng mà cũng không có tẩy được được bao nhiêu hết thì um, cái khoảng thời gian đó là nước còn mất tự tin khi mà đi làm um, đã dùng rất là nhiều những cái loại lăn hữu mùi nhưng mà không có cái nào có tác dụng hết rồi mẹ lên thậm chí là còn mua cả thuốc uh, trị hôi nách nè thuốc ngăn mồ hôi lên sử dụng luôn nhưng mà cũng không có tác dụng là bao nhiêu thì tự việc nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy đó rồi lúc mà linh quen chồng linh á uh, đi chơi với nhau á mà cũng rất là xấu hổ là khi mà nắm tay á, là chồng linh cũng có thể cảm nhận được làm nước mồ hôi nó đang chảy xuống ở dưới cánh tay như thế này rồi còn mùa cơ thể nữa thì chồng linh hồi đó còn gọi lên là cây hành nữa rất là xấu hổ các bạn thì, um, sau đó thì có gặp một người bạn bạn thì có giới thiệu cho linh một cái loại lăn khử mùi này tên là Skion linh có thử linh có sử dụng thử um, thì cảm thấy rất là hài lòng với cái loại lăn khử mùi này bởi vì chỉ sau 3 đến 4 ngày đầu tiên sử dụng thì cái mùi cơ thể mùi hành mà chồng linh gọi linh đó hầu như là đã không còn nữa um, và sau khi mình lên sử dụng đến một tuần đó, thì cảm giác là nách lúc nào cũng khô ráo rất là dễ chịu khi mà đi làm um, vì vậy cho nên là nếu như mà các bạn nào mà đang bị những cái vấn đề giống linh thì linh sẵn sàng chia sẻ cái loại lăn thử mùa này cho các bạn để các bạn dùng thử cũng như là hãy chấm dứt ngay những cái nỗi buồn cũng như là những cái sự đau khổ của mình trong thời gian qua nha các bạn à, nếu như cần biết thêm về cái loại này thì cứ việc inbox hoặc là comment à, trong video này nhé linh sẽ hướng dẫn cho các bạn